Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh video của Điện Máy Cường Linh Thì hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị các bạn cái cầu quay 360 độ Để lắp cho các gara rửa xe ô tô, xe máy Rất là tiện lợi để đỡ bị hợp dây Rất là cơ động Thì đây là tổng thể ờ, của cần Nó dài khoảng 1m2 ờ, thân máy được ờ, làm hoàn toàn bằng inox chống rỉ đây là cái ờ, dây ra của máy này dây ra này thì chúng ta ờ, cái đầu này ở đầu này chúng ta sẽ kết nối trực tiếp với cái đầu dây phun áp lực của xe đầu vào thì chúng ta sẽ kết nối vào đây đây thì ờ, chúng ta có thể quay được lúc sử dụng chúng ta có thể quay được như thế này cái này sẽ cố định và cái tay này sẽ quay đây ở đây có bốn con ốc chúng ta có thể gắn lên những kiểu xưởng này thì ờ, đây ờ, chúng ta sẽ làm chúng ta sẽ bắt thẳng vào trực tiếp vào cái như thế này đây chúng tôi đang lắp uh, gara cho khách có bình xịt bột tuyết này máy uh, rửa xe công nghiệp cân nặng của nó tầm khoảng uh, 8 cân máy nặng khoảng 8 cân dây này cũng là dây áp lực Đấy, rất là tiện lợi cầu quay 360 độ đây có một cái lò xo để chống gập dây ở đây rất là chắc chắn